và nơi mình đang đứng đây là ga ca Thiên York này ở đây là cái ga mà bạn đi Nam Ni Sơm thì các bạn dừng ở ga này nếu mà đi tàu và từ đây mà các bạn đi dọc theo những con đường ra ngoài này thì đi bộ dọc ra đây thì khi đi lên Nam Ni Sơm hoặc là ở đây có tất cả các taxi cũng như là xe buýt ở đây các bạn có thể đi ờ, ra Nam Ni Sơm rất là dễ dàng nên là các bạn có thể chọn cho mình một cái phương tiện có thể phù hợp với giá cả cũng như là rất là tiện lợi cho thời gian của các bạn còn ở đây là ga Cát Thiên đường vào ga Cát Thiên Nghĩa ở đây ờ, ở đây có hai đường tàu một đường thì đi về Trung Trơn và một đường thì à, chạy về Seoul và Trung Đăng Ni Nên là hôm những cái ga này sẽ là ga rất là nhiều người đến trong cái dịp mùa thu và khi mà đảo Nam Mi trở nên đẹp thì ờ, mọi người sẽ dồn về đây bởi vì đảo Nam Mi là một nơi rất là nổi tiếng không chỉ những ờ, không chỉ là ở Hàn Quốc cũng như là người nước ngoài biết đến cái đảo Nam Mi này nên mọi người thường đến ở đây thì thường hay đi tàu từ Seoul vào đây và dừng ở tại cái bến này và các bạn nào mà thích đi thì ờ, các bạn cứ đi tàu là tiện lợi nhất nếu mà các bạn ở Seoul đấy và đến đây thì có taxi ở đây gọi taxi ờ, khoảng tầm 5 đến 7 ngàn các bạn có thể đi dễ dàng cho nam mi sơm nhé wow ở ờ, Hàn Quốc thì thực ra là có rất nhiều núi đồi nên là có những công trình rất là đẹp này. Ở đây là những cái hồ mà ở ngay trên núi này. Hồ trên núi nó có hình một con rùa. Cái này là nó gọi là khô miêng Hosu. À. Cái này nằm ở Trương Phiêng, an ninh như mình và thực sự là cũng muốn đến đây một lần lắm Ồ, để mình xem lại nếu là mình có thời gian mình sẽ lên cái hồ này đi chơi một bữa còn đây là cái bản đồ du lịch của cái chỗ cá thiêng này tất cả các điểm du lịch thì người ta đều đánh ở trên cái bản đồ cái hiện ở đây đây cũng là một cái điểm gì đấy chưa chưa sao đấy đây cũng là điểm du lịch nhưng người ta chụp từ trên chụp xuống nên là nhìn từ vệ tinh nhìn chụp xuống là thấy rõ con địa hình của nó như thế này đây còn ở bên phía mình đây thì có cái ở chỗ này là cái phòng mà người ta giới thiệu về du lịch như là các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể đến đây hỏi và người ta sẽ à, à, giới thiệu và trả lời cho các bạn những cái thông tin về du lịch của cái chỗ mà ca phiêng này à, ở đây có cà phiên sân mê trăng cũng có này mình ừ, muốn đi trượt chỗ này nhưng mà mình uh, không biết chỗ nên là không đi bây giờ nơi mình đang đứng đây là ga Kha Piêng và điểm du lịch nổi tiếng nhất ở đây là Nam Mi Sơn ở đây là những cái hình ảnh mà Nam Mi Sơn người ta chụp và quay ở những cái tường này này còn ở đây là những cái sản phẩm mà được làm và người ta trưng bày ở đây đây những sản phẩm mà ngày xưa người Hàn Quốc hay dùng ấy. có những ngôi nhà tranh hoặc là những cái vườn nước hay là những cái tủ kệ đây là những cái đan bằng cái này gọi là cái chuỗi người ta làm và trưng bày cũng như là bán ở đây nhưng ở đây hình như là trưng bày thôi à, đây là giống như cái bộ xây chỉ mà ngày xưa ở quê mình các bà hay làm xây chỉ để dệt quần áo này à, nếu các bạn muốn đi tàu ấy, thì nếu mà các bạn có thể à, giao thông thì các bạn có thể nạp thẻ ở những cái điểm mà cửa hàng tiện lợi nếu không thì các bạn có thể nạp thẻ ở chỗ này các bạn bỏ thẻ lên đây nó sẽ hiện chữ trên này rồi các bạn nhấn vào số tiền mình cần uh, nạp uh, bỏ tiền vào đây là được và nếu không thì các bạn sẽ nhấn ở đây để các bạn mua vé đi điểm đến và số tiền bao nhiêu các bạn chỉ bỏ tiền vào đây và thừa tiền thì nó sẽ ra tiền xu ở đây cho các bạn à, sau đây các bạn lấy cái vé các bạn có thể trả cái vé lại và nhận lại được 5 pet 5 pet won tương đương với khoảng tầm 10.000 tiền Việt mình hết sự ở ga này thì mình thấy là rất là ít khách luôn và bây giờ mình đang đứng ở cái ga Tha Thiên Tha Thiên từ đây mà mình lên Trung Sơn thì chắc là khoảng 30 phút nữa hôm nay mình đang định sang Trung Sơn để mình xem là chơi nó có những cái điểm gì đẹp hay không để đi vừa đi chơi và vừa review cho mọi người cùng xem nhé ở bây giờ tàu từ bên kia tàu mới đi xong và đây hệ thống tàu này và biển báo cùng ở trên này mình chưa biết là mấy phút nữa tàu sẽ đến và bây giờ thì chân nhức chân nhức ở ga nào mình không biết luôn nãy mình quên xem cái giờ tàu ở dưới thì mình vội lên bởi vì lên ở trên này gió lạnh và đứng ở trên này đợi lâu thì lạnh lắm và đây là cái ga mà mọi người hay dừng để đi đảo Nam Mi Sơn nên vào mùa hè hay là mùa thu thì ở đây rất là đông người còn ở vào mùa đông này thì mình chả thấy có người là bao nhiêu hình như ngoài kia có một cái phòng để nghỉ chờ hay gì để mình ra đây xem có ngồi chờ thì nó sẽ ấm hơn so với là mình đứng ở đây nhé ở đây lạnh lắm bây giờ tàu của mình đang đến này và đang thông báo đến này là bây giờ mình chuẩn bị lên tàu đây ở phía đối diện thì mọi người đang chuẩn bị đợi để đi Seoul đang đi hoặc là Yongsan nên là bên đấy sẽ có nhiều người đi hơn còn việc trung trơn đây thì à, mình với một bác khách đang đứng ở kia giờ chuẩn bị mình lên tàu Chung. The station number is P136. The doors are on your left. tàu của Hàn thì thường thường là có những cái chỗ dành riêng cho những người ngồi đấy đây những người ngồi của nữ mang thai này chỉ như người phụ nữ mang thai được ngồi thôi còn những người mà là đau ốm hay là già tuổi thì lại có những cái chỗ khác thường thường ở những góc tàu những cái chỗ như thế này là cái ghế dành cho ờ, những người mà nhiều tuổi lớn tuổi rồi nhưng là dù con đau ốm hay là như thì không ngồi đấy được nên là khi nào mình thấy mọi người ngồi đấy thì thường thường là chỉ là những người nước ngoài hoặc là, là những người không biết ấy, người ta hay ngồi những cái chỗ như vậy ở đây ở Hàn Quốc thì mình phải ờ, nhớ một điều rằng mình sẽ phải đi theo cái lộ trình là ở chỗ nào có chỗ sang đường thì mình mới được phép sang còn ờ, đôi khi mình có thể sáng tác cũng được mà nguy hiểm cho mình cũng như cho người khác nên là thường thường là mình sẽ phải đợi ở những cái điểm uh, sang đường và mình sang cho nó đúng thì các xe sẽ nhường đường cho mình đi à, bây giờ thì mình đang đi dọc theo con đường Tử Giang ở này ở phía trên mình đây là cái chỗ mà là cái đường tàu với là ga ga piêng ở dưới này là cái đường hầm để trong mọi người đi bộ đi ra cũng như là xe cộ đi ra ở đây rồi thì mình đang ra ngoài chỗ này xem khu vực bên ngoài nó có là nếu bạn nào mà thích cái cảm giác mạnh ờ, đi dọc dòng sông hoặc là đi đi xe xe máy leo núi địa hình ấy, thì các bạn ra đây thuê đi mình nghĩ rằng là một trải nghiệm rất là thú vị nếu các bạn đến Ca Phiêng ở đây bởi vì Ca Phiêng là một khu du lịch rất là nổi tiếng nên là ở đây có rất nhiều cái trò chơi để người ta thu hút khách du lịch cũng như là à, kiếm thêm thu nhập kinh doanh ở đây nên là cái gì cũng hầu như cái gì ở đây cũng sẽ có à, chẳng qua là các bạn nếu mà các bạn mà biết tìm trên internet thì hãy tìm trên internet trước thì sẽ rất tiện lợi cho mình còn ra đến những chỗ này thì mình biết trước thì mình sẽ tìm được nhanh còn không thì đi tìm từng chỗ thì mình sẽ mất rất là nhiều thời gian và bạn đi rất là mệt nhé nói chung là ờ, cứ mỗi lần mình đến thì mình sẽ thấy có một cảm giác khác nhau chứ không phải là đã đi qua thì lúc nào cũng một cái cảm nhận như vậy bởi vì cái nét đẹp của nó thì lúc nào mình cảm thấy rằng nó luôn là sự mới mẻ chứ không phải là nhàm chán và phía bên này thì nhà hàng vẫn mở cửa bạn nếu bạn nào mà đói thì có thể đến ăn ở đây ở dưới kia cũng có quán cà phê nữa mình đã ăn đây lần rồi ở đây thì toàn những quán quán này thì toàn những món Hàn thôi và có lẽ là nổi tiếng ở đây chỉ là món bibimbap là à, ngon nhất các bạn nếu mà ở xa mà đi du lịch đến ấy thì ghé vào để ăn biết cái hương vị của Hàn Quốc thế nào còn ở đoạn này là ngày đợt mùa hè à, mình có ho chụp và review cái hàng hoa của mình ở đây ấy à, hàng hoa ở đây nhưng mà đợt này người ta đưa hết hàng hoa đi rồi và à, thay vào đấy là giống như một cái sân khấu này để cho mọi người đến ngồi và chụp ảnh này. À, rồi mình sẽ xuống đây nhé đây là một hàng cây thông mùa hè cái lúc nào nắng nóng ấy, thường thường đến đây ngồi thì cực kỳ mát luôn bởi vì dễ tán người cây thông này thì rất là mát mẻ nên là người ta được làm một cái khu trồng hoa ở đây đây hình trái tim này còn ghé đến bên này là quán cà phê bạn nào mà thưởng thức cà phê thì vào đây bởi vì đây là một khu rất là rộng nên là mình chưa biết là mình sẽ đi cái đường nào trước mình chắc là mình sẽ đi dọc cái đường bên dưới này lên review cho các bạn xem đây hàng ngàn hàng vạn cái bóng đèn được ờ, nối với nhau được tượng trưng giống như một cái dòng sông mà có con thuyền đang đi ở dưới dòng một khung cảnh là toàn màu của đèn Chú nhỏ vừa đi vừa hỏi mẹ rất là ngộ luôn đây thì lạc và giống như một thế giới khác luôn ừ. cây được trang trí những cái đèn mà này.